bốn lần như vậy toàn là ai xin quyết định cái chỗ đó là anh đẩy đi chỗ khác em mới uh, vô trước có sao ngoại mộ qua hai cái đoạn clip vừa rồi dài 10 giây em muốn gửi đến cộng đồng mạng hai cái vấn đề cực kỳ quan trọng và nhức nhối trong cái thời gian vừa qua cái vấn đề thứ nhất là cái chuyện mà kêu gọi từ thiện nha các mạnh thường quân kêu gọi từ thiện trong cái vụ việc chị Hà rớt xà lan sau khi mà chị Hà đã ờ, được ờ, an táng nha cả nhà thì một số người kêu gọi từ thiện đây là thông tin hoàn toàn không có chính gia đình của ờ, nạn nhân cũng xác định là hoàn toàn không có tí nữa em sẽ uh, cho mọi người nghe cái đoạn video chính miệng anh Tuấn nói là không có kêu gọi từ thiện tại vì hai gia đình hai bên đều có điều kiện hết cho nên là không có kêu gọi từ thiện nha mọi người nên lưu ý chia sẻ cái đoạn video này ra rộng rãi để mọi người biết được tránh mất mát và uh, tin lầm những kẻ uh, không có lòng tốt muốn uh, chuộc lợi từ cái vụ việc này nha cả nhà và cái vụ việc thứ hai em muốn gửi đến mọi người là những cái nghi ngờ những cái nghi vấn về cái vụ việc bị Hà rớt từ trên xà lan xuống sông đó hôm bữa giờ cộng đồng mạng hết sức là xôn xao cái vụ việc này luôn cho nên là em sẽ ờ, tranh thủ phân tích và theo cái góc nhìn của em đưa ra cái quan điểm để xem mọi người có cái đồng tình và có những cái ờ, nào không đồng tình thì mọi người hãy cho em những cái bình luận cái vụ việc của chị Hà rơi xà lan em xin được ờ, tóm tắt một cách ờ, ngắn gọn để cho quý cô chú anh chị nào bữa giờ chưa có tìm hiểu và uh, thời gian để xem có thể nắm bắt được một cách uh, rõ ràng hai vợ chồng à, của à, chị Hà này sống trên Sà Lan vào một ngày à, cự cãi nào đó đột nhiên chị Hà rớt xuống Sà Lan và mất tích dưới sông 12 ngày được sự cứu hộ của rất nhiều anh em và rất nhiều người đã tìm kiếm sau bao ngày chị cũng đã được à, tìm thấy và có những cái yếu tố kỳ lạ trong cái câu chuyện này khiến mọi người rất là xôn xao và tìm hiểu những cái yếu tố kỳ lạ trong cái câu chuyện này thứ nhất là chị Hà rớt xuống sông 12 ngày mới tìm thấy thứ hai pha khám nghiệm pháp y phổi không có nước thứ ba chị thường đem cái tính mạng mình ra để trút giận sau những cơn cãi vã tức là đem uh, thề thốt ra tính mạng mình ra để thề thốt vào cả nhà nhiều khi trúng cái giờ tâm linh nó cũng không có tốt đâu thứ tư nữa là chị có một cái tên là tên Hà Hà có nghĩa là xong nha ở đây chưa nói tới ông chồng làm sao biết được Asin đang kiếm ở khu vực đó mà đánh lạc hướng nếu hai người có hai cái khoảng cách nó xa vời như vậy thì làm sao mà biết được mà để đánh lạc hướng tới 4 lần chẳng lẽ lại có đồng phạm khiến cho cộng đồng mạng rất là xôn xao và mọi người đưa ra rất là nhiều cái ý kiến và cái quan điểm nào là tự giận nào là ngộ sát nào là tai nạn hôm nay em sẽ đưa ra những cái quan điểm của em về cái vụ việc này hy vọng mọi người sẽ có những cái bình luận và những cái ý kiến thật là tích cực rốt cuộc trong cái video này em muốn ờ, mang lại một cái thông điệp đến với cả nhà thứ nhất là cuộc sống vợ chồng nếu không giải quyết được không sống với nhau được thì nên chia tay một cách yên bình thứ hai không có đem cái mạng sống mình ra để thề thốt khi tức giận chuyện tâm linh không đùa được đâu riêng bản thân của em ở một cái quan điểm dù gì chị Hà người mất cũng đã mất rồi Hy vọng rằng anh Tuấn sẽ là người trong sạch Hy vọng rằng anh Tuấn sẽ là người vô tội Để anh có cái hậu là nuôi hai đứa con của anh Thật là tốt Sau này nếu anh Tuấn mà dính phải cái vòng lao lý á, Thì sẽ bỏ hai đứa con nó tội nghiệp Dù gì chị Hà cũng đã ra đi Theo cái quan điểm của em thì hy vọng như vậy mọi người à, có ý kiến nào thì hãy à, bình luận ở dưới cho em được biết nha trong cái vụ việc à, vừa rồi á mọi người đặt ra rất là nhiều câu hỏi rất là nhiều nghi vấn cũng giống như cái đoạn video trên thì cái nghi vấn về cái anh chồng đã kêu hình sự đã kêu hình sự anh ta đã kêu hình sự nhưng mà tại sao lại không có mời hình sự vào cuộc thì hôm nay cái thắc mắc đó em sẽ cho mọi người được biết bây giờ em sẽ cho cái đoạn phát anh Tuấn nói về cái ờ, sự thật dạ. em cũng nhờ công an sự can thiệp mà kêu gì cơ mà đó mà em thấy luôn luôn vợ con mới mắc nữa mà tới mà luôn hoài em cũng không có chịu cái này cũng cầu mong cho cơ quan nhà nước này kia mạnh tay vô điều tra vụ án này giùm nếu mình có tội nhận tội còn mình trong sạch thì trả trong sạch cho mình đây là cái đoạn anh ờ, kêu gọi hình sự vào nhưng mà anh chỉ nói cái cái miệng thôi chứ còn không có ờ, cái ờ, động thái gì hết người ta yêu cầu làm đơn nhưng mà anh sợ rắc rối kêu lên kêu xuống mất công an việc làm cho nên anh không có làm đơn để yêu cầu hình sự vào cuộc làm rõ cái sự việc này để em kiếm cái đoạn mà anh à, ta nói về cái sự từ thiện Ồ, hôm qua mộ vợ em mới ờ, vô trước sao sau ngoại mộ nó kêu cộng đồng quyên góp mà bên ờ, gia đình em với bên vợ em là thôi điều kiện đó không có nói vụ quyên góp mà ra nó dám nói vậy luôn quyên góp về anh có coi cái clip là quyên góp về, về cách nào cái vụ đó bị gia đình cự rồi chắc nó không có đăng đâu đó anh chị nghe nói hôm qua em điện về hỏi thăm nhóm cái mồ má của mẹ sao rồi nhỏ cái có nói trên cộng đồng mạng á quyên góp mà bên vợ em cũng có điều kiện bên em có điều kiện lo cho vợ em đàng hoàng em cũng có hứa mồ mã này nhờ dựng chính dựng vợ em mồ mã con về cũng được thì dựng chính mới làm ờ, ờ, tiếp như tiền bạc như là bên ờ, em mới hoàn toàn chịu trách nhiệm hết mồ mã em dạ, tính, thấy không em tính dự định hai ba bữa nữa là em chuyển cho nhỏ gái 80 triệu anh một mã một mã của mẹ nó như như còn nhiêu hai con xài các em cả nhà chính gia đình người ta có điều kiện chứ không có phải gọi kêu gọi từ thiện nha cả nhà à, mọi người hãy chia sẻ lan tỏa cái video này ra để cho mọi người à, mạnh thường quân người ta biết để tránh cái sự à, mất mát hiện tượng bây giờ nó lừa đảo để nó lấy cái tiền của mạnh thường quân rất là nhiều luôn nha cái điều này là một cái à, điều rất là quan trọng và cái à, thứ hai nữa về những cái hành vi của anh chồng này thì mọi người đặt ra rất là nhiều cái giả thiết cái giả thiết thứ nhất á, là chị vợ tự giận cái giả thiết thứ hai á, là ngộ sát hoặc là cố sát cái giả thuyết thứ ba là tai nạn trật chân té nhưng mà qua những cái uh, tìm hiểu của em á cái giả thuyết thứ ba trật chân té vì tai nạn rất là khả năng này rất là hiếm và không hầu như là ờ, không có tại vì mọi người biết cái, cái người đi sông nước á cuộc sống mưu sinh của người ta thì 99% 99,9% người ta là biết bơi rồi mà té xuống đó thì làm sao mà té xuống nước thôi thì rất là hiếm cái nguy cơ mà đuối nước chỉ còn là hai cái giả thiết đó chính là tự giận ngộ sát hoặc là cố sát hai cái giả thiết đó thì hôm nay mọi người đặt ra hai cái giả thiết đó rất là nhiều luôn cho nên là trong cái đoạn clip hồi nãy anh chồng anh cũng có cái băn khoăn là về cái vấn đề lấy lại sự trong sạch cho anh, kêu hình sự vào cuộc nhưng mà anh thấy lu bu quá cho nên là anh không có ờ, làm đơn và một số cái tình tiết anh chồng cũng có nói cự cãi với với vợ và chị vợ này có nhiều lần chị Hà có nhiều lần là đòi uh, tự giận hai vợ chồng sống với nhau cũng chẳng ờ, cơm lành canh ngọt gì hết cả nhà cho nên cái tình huống tự giận là mang cái hơi hướng của một cái sự tâm linh nào đó cả nhà tại vì 12 ngày mới nổ lên mọi người phân tích một cái ờ, logic đi con người ta xuống đuối nước chừng 24 ờ, tiếng hồ là nổi lên thôi 48 là nổi phình lên rất là, là nhiều luôn không thể nào mà 12 ngày mà cái dòng triều á, thì nó lên nó xuống một ngày là hai ba cử thì 12 ngày nó chảy lên chảy xuống nó có dướng cái vật gì nó cũng phải rớt ra hết cả nhà mà đặc biệt cái sông vàm cống đó nước chảy rất là suyết luôn theo một số thợ lặn xuống dưới đó người ta vẫn nói nước chảy rất là suyết và khó khăn trong cái cuộc tìm kiếm huống hồ chi mà một người rớt vướng một cái vật gì đó thì ở đây cái giả thuyết mà tự giận nó cũng mang cái hơi hướng một cái phần nào về cái hơi hướng tâm linh đó cả nhà chị Hà có cái tên là Hà Hà có nghĩa là xong đó cả nhà và thường xuyên cự cãi với chồng đem cái chuyện sinh tử của mình ra nói nhiều khi trúng cái giờ linh đó, bà Thủy cũng ờ, ghi nhận cái điều đó và đợi chờ đúng ngày đúng giờ cho nên mọi người có dù có giận hay có như thế nào đó chăng nữa qua cái câu chuyện này mình cũng rút ra cái bài học không được lấy cái sinh mạng của mình để ra thề thốt hoặc là nói bất cứ một cái điều gì không có đúng để biết đâu có thờ có thiên có kiên có lành mọi người cái điều đó rất là quan trọng luôn trong cái cơn tức giận thì không kiềm chế được cho nên à, bình luận TV muốn à, khuyên mọi người dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đem cái tính mạng của mình ra để nói như thế nhiều khi trúng cái giờ linh hay giờ thiên gì đó mình không biết được cái chuyện tâm linh huyền bí mà về cái à, vụ việc của à, chị à, Hà rất là nhiều người đặt ra cái nghi vấn về anh chồng thì cũng đúng thôi vụ việc này chưa sáng tỏ thì mọi người có quyền nghi ngờ bất cứ ai nhưng không thể nào quy chụp cho người ta mang tội được dù gì đi chăng nữa trong cái à, clip này dù sao đi chăng nữa em cũng rất là hy vọng và rất là muốn cái anh Tuấn này là người trong sạch để chi để còn à, có cái hậu để nuôi à, mấy đứa con nữa và cái đoạn video ừ, của à, Asin có những cái nghi vấn mà mọi người đặt ra là cả nhà cái đoạn à, video này làm cho anh chồng không thể nào thoát khỏi cái dư luận được kia là trong đầu a xin để ý một lần lần thứ hai a xin kêu đi ra đó nữa thì chính cái anh nằm giọng ở dưới là anh cũng chở hai sim ra đó cào chỉ có một cái à, gọi điện thoại tiếp tục lần nữa thôi bây giờ đi xuống chỗ uh, uh, kêu bằng uh, cám giang đó cái hành vi của anh chồng này không biết là vô tình hay là cố ý hay là một cái chuyện tâm linh nào hay sao đó thì không hiểu nhưng mà mỗi lần A Sinh định kêu thợ lặn tới đó để cào vớt tìm kiếm thì anh ta tìm cách để kéo Asin đi chỗ khác mọi người nghe xuống chỗ cam vàng đó bắt đầu ông ghe này ông tiếp tục chạy lên xuống chỗ cam vàng nữa là nhằm đánh lạc hướng cả nhà trong cái vụ việc này ví dụ như nó bình thường một hai ngày thì không nói nhưng mà 12 ngày và những cái tình tiết đặt ra hết sức là khiến cả nhà phải đặt những câu hỏi nghi vấn về cái yếu tố tội phạm ở trong này một cái nữa là hai hai điều ai xin để trong đầu mà ai xin đâu nói nha bốn lần như vậy bốn lần là hoàn toàn là ai xin quyết định cái chỗ đó là anh đẩy đi chỗ khác tức là bốn lần đánh lạc hướng để mọi người không có tìm cái chỗ đó mà tìm cái chỗ khác không biết đây là một cái yếu tố tội phạm hay là một sự tâm linh à, mọi người cũng hết sức là tò mò và đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi luôn nhưng mà theo em á riêng cái quan điểm của em á thì về cái yếu tố tâm linh cũng hết sức là quan trọng luôn nó chiếm 50 phần trăm trong cái nghi vấn này thì qua đây em cũng ờ, rất là mong các cơ quan chính quyền vào cuộc để làm rõ và xác minh cái sự thật này càng nhanh càng tốt để đem lại sự cân bằng cho người mất và cho cả người sống Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu ra xem. Mến chúc gia đình và tất cả mọi người có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Xin chia buồn với gia đình của chị Hà.